người ta nói tôi không nghe người ta mặc người ta nói tôi không cần bận tâm tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được gì và má chi. để người ta nói tôi vẫn yêu mình em tại vì tôi biết em không như vậy đâu cuộc đời như sóng dâu quan tâm làm chi những